đó nam châm không hít giờ em sẽ dọi đèn các nhìn một trăm luôn đó được chưa nam châm không hít dọi đèn trong còn về phần nước muối thì là video thời lượng nó cũng có hạn thôi Vậy nên là các bác mà khi nào mà các bác sở hữu cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 73 lắc mạnh lên tải và lắc nhẹ xuống xỉu này mà các muốn test đầy đủ tan tích nước muối nữa các cứ liên hệ với em qua Zalo em sẽ test thử cho các bác nha các bác nhá và sau đây thì em sẽ à, vào để lắc thử cho các bác để xem xem cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 73 lắc mạnh lên tài và lắc nhẹ xuống xỉu này đây bây giờ nó đang ở tài này em chỉ lắc nhẹ thôi nó sẽ xuống xỉu nha đó xuống xỉu bây giờ em lắc lên tài này đó lên tài bây giờ em sẽ giữ tài cho các bác xem tức là mình vẫn lắc lực mạnh như thế và đều tay một tài hai tài ba tài đó lực mạnh đều tay là sẽ tạo giữ được tài bây giờ em lắc nhẹ để nó xuống xỉu này